quốc tỷ Hoa Kỳ ẩn chứa lời tiên tri thiên thiên kỷ chấn động. Nhiều người có thể không biết rằng có một lời tiên tri cổ đại cách đây khoảng 2.500 năm bằng tiếng Latin và vị cha lập quốc của nước Mỹ đã khắc ghi lời tiên tri này trên con dấu quốc gia. Theo các nguồn tin chính thức, quốc huy Hoa Kỳ là con dấu chính thức của Hoa Kỳ. Con dấu gốc được nộp tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1782 Mặt trái của mỗi tờ 1 đô la hiện có mặt trước và mặt sau của con dấu Mỹ. Thông điệp từ mặt trước con dấu Hãy nói về hoa văn trên mặt trước con dấu quốc gia, biểu tượng của Hoa Kỳ, đại bàng biển đầu trắng, tượng trưng cho sức mạnh, lòng dũng cảm, tự do và bất tử. Đại bàng biển đầu trắng xòe hai cánh, các móng vuốt đại bàng bên trái và bên phải lần lượt nắm lấy mũi tên tượng trưng cho vũ lực, và cành ô liu tượng trưng cho hòa bình. Đầu đại bàng nhìn về phía bên phải, ý chỉ mong đợi hòa bình, nhưng luôn chuẩn bị kỹ càng cho chiến tranh. Miệng đại bàng ngậm giải lụa, bên trên có dòng chữ Latin. "E pluribus unum, tạm dịch hợp chủng là một. Phía trên đầu là một phần hào quang, với 13 ngôi sao năm cánh tượng trưng cho 13 tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ – lá chắn phía trước của đại bàng biển là một biến thể của quốc kỳ. Thông điệp từ mặt sau con dấu Kim tự tháp bí ẩn của Ai Cập cổ đại được khắc vĩnh viễn trên mặt sau con dấu của nước Mỹ như một biểu tượng lịch sử. Trên kim tự tháp là một hình tam giác với các con mắt được vẽ bên trong. Phần đế của kim tự tháp có năm 1776 bằng chữ La Mã, chính là năm phát biểu tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ – nếu các tổ phụ sáng lập thực sự muốn gửi một thông điệp qua Đại Kim Tự Tháp, thì nó là gì? Đây là một kim tự tháp 13 cấp được cố tình chưa hoàn thiện. Bên trên có diện tích hình vuông phẳng, chỉ đủ để đặt một viên đá hình chóp để tạo nên một kim tự tháp hoàn chỉnh. Những viên đá thiên cổ xưa trên khắp thế giới đều có hình dạng của tuyến tùng, chẳng hạn như núi Nguyên Thủy, đá Ben Ben, đá Ophalos, đá Pentel và đá Thánh ở Kappa vân vân, tượng trưng cho con mắt thứ ba trong não người, tuyến tùng. Những viên đá thiên này được mọi người tôn thờ với mong muốn mở ra con mắt của tuyến tùng, nơi đã đóng từ lâu giao tiếp với năng lượng vũ trụ để có được trí tuệ, sự thức tỉnh và trường sinh bất tử. Kim tự tháp chắc chắn là một viên đá thánh và nó cũng là biểu tượng của tuyến tùng trong văn hóa Ai Cập cổ đại. Bên trên kim tự tháp có dòng chữ Anus Costis được viết bằng tiếng Latin annus có nghĩa là ban ân hoặc lời khen ngợi. Cortis có nghĩa là lời hứa cũng như mở đầu hoặc bắt đầu. Nếu con mắt của Thượng Đế tượng trưng cho Thượng Đế, thì câu nói này có thể được dịch là Thượng Đế tán thành và phù hộ cho cơ nghiệp của chúng ta. Hoặc là Thượng Đế đã nhân từ với loài người ngay từ thuở ban đầu. Dòng chữ Latin có nguồn gốc từ lời tiên tri bí ẩn 2.500 năm. Phía dưới kim tự tháp viết dòng chữ Latin Novus Ordo Salorum được nhiều người cho rằng có nghĩa là trật tự mới của thời đại. Vậy rốt cuộc dòng chữ này có ý nghĩa thực sự là gì và bắt nguồn từ đâu? Năm 1782, Charles Thompson đặt cụm từ Novus Ordo Salorum trên con dấu của Hoa Kỳ. Hồ sơ chính thức tiết lộ rằng Thompson được lấy cảm hứng từ bài thơ thứ tư trong cuốn sách Eclogue của nhà thơ La Mã Vergil vào thời điểm đó. Vậy chính xác bài thơ thứ tư trong cuốn Eclogue của Vergil là gì? Một lá thư của Trung úy C.A.L. Totten của pháo binh số 4 Hoa Kỳ gửi cho Charles G. Forger lúc đó là Bộ trưởng Bộ Tài chính, giải thích chi tiết về ý nghĩa sâu xa của con dấu quốc gia. Bức thư được xuất bản vào ngày 10 tháng 2 năm 1882 đề cập đến cụm từ Novus Ordo Celorum trong bài thơ thứ tư của Eclogu thực sự bắt nguồn từ một cuốn sách tiên tri The Sibyl Prophecy do nhà tiên tri La Mã để lại cách đây 2.500 năm. The Sibyl Prophecy, tiên tri về sự sụp đổ ngày tận thế của thế giới. Khi đó, chính mặt trời xuất hiện trên bầu trời, mỗi mặt trời đều có màu đỏ thẫm như máu, đại diện cho chính chu kỳ của nhân loại và kết thúc bằng ngày phán xét – Điều này vừa khớp trùng hợp với lời tiên tri cuối cùng về số phận nhân loại, được nhắc đến trong Kinh Thánh, Kinh Phật, Sử thi Ấn Độ mahabharata nói về nhân loại sẽ trải qua đại kiếp nạn đến ngày phán xét cuối cùng và tiến vào một thời kỳ hoàng kim. Bức thư của Toten viết rằng con mắt nhìn thấu tất cả là một trong những chữ tượng hình mô tả đấng tạo hóa. Tương tự như vậy, hình tam giác là một biểu tượng huyền bí của thời cổ đại – Bên trong hình tam giác này có một hình con mắt bí ẩn được truyền lại dưới dạng một viên đá thạch anh. Cho đến khi di tích bí ẩn này gây chấn động thế giới, điều này có ý nghĩa to lớn đối với loài người chúng ta. Dòng chữ Novus Order Seclorum là lời giới thiệu từ bài thơ thứ tư của sách Elogu mà tác giả Virgil được mượn từ các ghi chép bí ẩn của cuốn sách tiên tri The Sibyl Prophecy Bức thư của Tô Ten viết cho Bộ trưởng Bộ Tài chính đúng như những gì được trích dẫn trong lời tiên tri The Sibyl Prophecy. Rõ ràng cha đẻ của nước Mỹ đã hiểu hết nội dung của lời tiên tri khi ông thiết kế con dấu quốc gia, cho nên câu này đã được khắc vào con dấu mãi mãi, để lại ghi chép cho các thế hệ mai sau mà không nói rõ. Chờ cho đến một ngày nào đó trong tương lai, khi thời cơ chín mùi mới công bố lời tiên tri ẩn trong phong ấn này.